Mẹ cha nói chuyện với bạn sâu nhá Con chào mẹ Mẹ ơi Mẹ về nhanh để con ăn cơm nha Bố với con nấu xong rồi Ừ, được rồi À, con chào mẹ <laughs> ăn ba bữa cơm uống hai lít nước thế thôi mà băn khoăn chẳng thể nào yên tâm ở ngoài biết bao nhiêu đồ ăn ở ngoài biết bao nhiêu đồ uống thế nhưng sợ sợ sợ không đảm bảo an toàn nên là bố nấu cơm nhà mình ăn uống ở nhà mẹ vui cùng vào bếp cả nhà mình bên nhau thịt và rau cùng hoa quả cả nhà mình Trong lành cho cả nhà mình Mấy hôm rồi bố xem trên tivi nói về đồ ăn Thực phẩm bẩn tuần hóa chất Ăn ở nhà đỡ phải lan tan Rồi là nước ô nhiễm Mở vòi ra đi toàn là cặn Phải uống nước tinh khiết Ăn uống sạch không thì là căng Một ngày ăn ba bữa cơm Uống hai lít nước Thế thôi mà băn khoan chẳng thể nào yên tâm Ở ngoài biết là bố nấu cơm nhà mình ăn uống ở nhà là mẹ vui cùng vào bếp cả nhà mình bên nhau thịt và rau cùng hoa quả organic hữu cơ IELTS ở đây rồi được tinh khiết từ vòi trong lành cho cả nhà mình trong lành cho cả nhà mình thịt và rau cùng hoa quả ơi cho cả nhà mình chăm lành cho cả nhà mình chăm lành